Hôm qua đám bạn của anh ghé đây chơi Rồi tụi anh chơi với nhau suốt cả đêm luôn Bây giờ anh vẫn còn đang buồn ngủ rồi à. Hả? Anh vừa nằm vừa ăn luôn sao? Cũng bình thường đó mà Sống một mình đúng là tự do thiệt ha Muốn làm gì cũng được Piggy, Thơm quá trời Ủa Nobita đâu rồi